Xin chào các bạn Chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống mình Hôm nay mình à, chia sẻ với các bạn à, một cái ờ, mẹo trong chữa bệnh dân gian nha các bạn nhé Đó là cái mình đang <clears throat> ngồi cạnh cái đám lá mơ lông các bạn Đây là cái cái lá mơ nha các bạn nhé Mơ lông nó có rất nhiều các cái tác dụng khác nhau nhưng mà hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái tác dụng của nó là chữa bệnh viêm đại tràng nha các bạn nhé bệnh viêm đại tràng thì cái triệu chứng của nó thì là co thắt đại tràng rối loạn tiêu hóa Đấy, các bạn <clears throat> sau khi mà ăn xong đi tiểu à, đại tiện rồi đi vệ sinh rồi nhưng mà lại vẫn muốn đi tiếp đi nhiều lần đặc biệt là buổi sáng Đấy, mình thì cũng đã bị cái viêm đại tràng này cũng lâu năm rồi nhưng mà sau khi thực hiện cái phương pháp à, dùng lá mơ lông này thì mình cảm thấy nó rất là hiệu quả Đấy, hôm nay mình chia sẻ à, những cái kinh nghiệm trong cuộc sống và những cái à, thực tế để gửi đến các bạn à, hy vọng video hữu ích và mang lại những vâng, đây là cái lá mơ lông các bạn Đấy. ở mình gọi là lá mơ lông còn không biết là ở địa phương các bạn thì gọi là cái lá gì và ở nước ngoài thì có tên khoa học là cái gì nhưng mà đại loại lá mơ lông nó như này các bạn nhé lá mơ thì nó có hai loại một cái lá mơ nó không có lông còn một loại mơ lá mơ này thì nó có lông đây đấy, các bạn nhìn cái có những cái sợi lông đây đấy lá mơ kia này trơn luôn cái này nó màu tím nhé các bạn nhé kia thì màu trắng đấy thì các bạn phân biệt lá mơ lông và lá mơ thường cái lá mơ này thì nó mọc ờ, khắp ở những cái vùng quê Việt Nam người ta thường dùng là những cái đồ ăn ờ, ghém rau sống đấy như hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn uh, cái bí kíp bài kinh nghiệm dân gian là chứa bệnh viêm uh, đại tràng có thắt đại tràng thì các bạn cũng có thể là <clears throat> dùng cái lá mơ này các bạn ăn trực tiếp nhé các bạn nhé tay mình cắt ra đây mình lấy tầm là bốn lá đi mơ này đi xong uh, mình ăn luôn ăn trực tiếp luôn các bạn nhé ờ, cách tốt nhất là các bạn ăn vào buổi sáng sớm buổi sáng sớm trước khi các bạn ăn sáng các bạn nhai tầm 4 lá này đây mình nhai nha nhai cho các bạn xem nha Đấy. cho mồm nhai thôi nó có vị chát các bạn nó bị chát Đấy. cho tiếp mồm mình nhai nốt Đấy, xong rồi mình nuốt nhá mình nuốt hết cái lá cả bã cả nước luôn Đấy, nó sẽ vào trong um, ruột mình bộ phận dạ dày mình cái lá mơ mơ lông thì nó có tác dụng là uh, um, ờ, chữa rất là nhiều bệnh các bạn nhưng mà hôm nay mình riêng mình thì mình chia sẻ cái bệnh um, là ờ, viêm đại tràng thôi bởi vì mình thì cũng um, bị viêm đại tràng thì theo sự tìm hiểu ờ, sách báo rồi những cái thông tin thì mình biết được cái lá mơ này trị trị được cái bệnh viêm đại tràng bản thân mình thì cũng đã sử dụng và áp dụng thì cảm thấy nó à, rất là hiệu quả thành công mình hôm nay mình làm video này chia sẻ cho các bạn Đấy, các bạn có thể làm theo cái phương pháp mình nếu các bạn uh, ăn sống ấy ăn trực tiếp như vậy cảm thấy khó ăn thì các bạn có thể nấu uh, thành cái món ăn ví dụ như là các bạn uh, nấu với trứng trứng gà Đấy, hai quả trứng gà cộng với lá mơ này các bạn thái nhỏ ra sau đó bạn trộn trứng gà của bạn tráng để làm món ăn luôn Đấy, nó cũng có cái tác dụng công dụng ờ, tương tự và cũng có thể là các bạn ờ, <clears throat> dùng cái lá mơ này các bạn ờ, giã nhỏ ra giã nhỏ ra để các bạn vắt lấy nước và các bạn dùng cái nước để uống đó cũng có thể là các bạn chế biến trứng gà rồi gừng này Đấy, lá mơ thái nhỏ ra xong bắt đầu gừng thái nhỏ xong bắt đầu trộn với trứng gà Đấy, cũng tạo làm một món ăn các bạn ăn hàng ngày trong vòng khoảng 15 ờ, ngày nửa tháng thì sẽ cảm thấy nó hữu hiệu nó mang lại hiệu quả Đấy, mình thì cũng đã sử dụng cái lá mơ này và mình cảm thấy nó rất là tốt sau một thời gian mình sử dụng mình <coughs> không thấy còn đau nữa và bệnh tình mình thì giảm à, đáng kể Đấy. nói chung là nó tùy theo cơ địa mỗi người một khác nhau mình không dám ờ, chắc chắn là các bạn đều khỏi nhưng mà bản thân mình thì đã hạn chế được rất nhiều bệnh ờ, viêm đại tràng ờ, co thắt đại tràng mình đã đã bị lâu rồi nhưng mà bây giờ mình cảm thấy nó rất là hiệu quả nó mà mình không còn đau đau ở vùng bụng nữa mình không bị co thắt nữa mình đi ngoài ừ, vệ sinh các thứ là nó bình thường rồi Đấy. hôm nay mình chia sẻ các bạn à, Thôi video này mình xin phép dừng lại. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy cho mình like và chia sẻ. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông để xem video tiếp theo trên kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại.